Bây giờ các em cùng tìm hiểu ví dụ minh họa số 1. Trong không gian với hệ tọa độ OXZ uh, ờ, cho tam giác ABC, người ta cho ba cái đỉnh, đỉnh A là 111, đỉnh B là -1 10 và đỉnh C là 132. À, đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC thì nhận vectơ A nào dưới đây là một vectơ chỉ phương. Đấy. À, bốn đáp án đây rồi. À, thì các em lưu ý này, Ờ, đường trung tuyến bây giờ ta có cái tam giác ABC như này này ví dụ đây là A B C ba đỉnh ABC ta đều biết rồi Đó. đường trung tuyến là đường hạ từ đỉnh xuống trung điểm của cạnh đối diện ví dụ như gọi điểm M là trung điểm của BC à, ờ, khi đó đường trung tuyến sẽ nhận vectơ nào là vectơ chỉ phương à? vector chỉ phương thì ta sẽ chọn vector chỉ phương của đường trung tuyến đấy a này sẽ chính bằng vector a a m đường trung tuyến là đi qua đỉnh a và đi qua đỉnh m như vậy đỉnh a ta biết rồi vậy các em cần tìm đỉnh m mà m là trung điểm của bc do vậy ta có này điểm m điểm m là trung điểm bc thì m có tọa độ là à, đỉnh b đây đỉnh c đây đúng không nào xb cộng xc hai cộng nhau chia đôi trừ 1 cộng 1 bằng 0 0 chia 2 cũng bằng 0 thôi 1 cộng 3 bằng 4 4 chia 2 sẽ bằng 2 đó 0 cộng 2 bằng 2 2 chia 2 bằng 1 như vậy đỉnh M có tọa độ là 0 2 1 do đó các em hoàn toàn tính được vector AM vậy vector chỉ phương chính bằng delta m bằng lấy m từng hoành độ trung độ và cao độ của m trừ đi a đúng không nào không trừ đi a là một một một nhá em nhìn a là một một đây này đấy không trừ một bằng trừ một hai trừ một bằng một và một trừ một bằng không như vậy vectơ a sẽ có tọa độ là trừ một một không bài này vô cùng đơn giản đấy mức độ ờ, nhận biết thôi nhé như vậy ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D rồi